Phần thứ nhất, cô hướng dẫn các con sử dụng nối bằng những từ có tác dụng nối. Đó là ta sử dụng quan hệ từ. Vậy nối bằng những từ có tác dụng nối là thế nào? Chúng mình cùng tìm hiểu nhé. Đó đơn giản là việc con sử dụng quan hệ từ. Các vế câu ghép có thể được nối bằng quan hệ từ. Ví dụ như và rồi thì nhưng chỉ một từ thôi nhưng nó cũng có thể kết nối được hai cụm chủ vị đấy không chỉ sử dụng quan hệ từ các con cũng có thể sử dụng bằng cặp quan hệ từ những cặp quan hệ từ này sẽ mang theo ý nghĩa biểu thị của nó đó có thể là cặp nguyên nhân kết quả ví dụ vì nên hoặc là do nên con cũng có thể sử dụng cặp quan hệ từ để chỉ điều kiện kết quả hoặc giả thiết kết quả. Ví dụ cặp nếu thì hoặc cặp hễ thì. Và con cũng có thể sử dụng cặp quan hệ từ để chỉ ý tương phản. Cặp quan hệ từ để chỉ ý tương phản đó là tuy nhưng hoặc là mặc dù nhưng và cặp quan hệ từ con có thể sử dụng cuối cùng đó chính là biểu thị ý tăng tiến với các cặp quan hệ từ như không những mà hoặc là không chỉ mà hoặc mà còn chúng mình cùng tìm hiểu ý nghĩa của từng cặp quan hệ từ một nhé trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về cặp nguyên nhân kết quả để thể hiện nguyên nhân kết quả giữa hai vế câu ghép ta có thể nối chúng bằng một quan hệ từ. Ví dụ vì, bởi vì hoặc là nên.